xin chào tất cả mọi người Em xin tự giới thiệu, em đến từ hệ thống bao cao su siêu thị 18 Thì hôm nay em xin được tự giới thiệu cho mọi người à, về cái dòng sản phẩm bao cao su lông sức của bên em Thì à, bao cao su lông sức của bên em thì một hộp gồm có 12 cái à, Và được xuất xứ từ bên Malaysia à, Được xuất xứ từ bên Malaysia mọi người nha và cái ngày sản xuất và cái hạn sử dụng thì ở ờ, à, ờ, nó được dán ở dưới ngang mé bên phải à, ở trên bao bì mọi người xem giúp dùm em nha và đây là cái mã cốt của bên em đây là cái mã cốt chính xác 100% của bên em đây ạ à. mọi người đừng có lo về cái vấn đề mà sức khỏe của các bạn bởi vì đây là dòng sản phẩm mà bảo vệ luôn sức khỏe cho các bạn nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng các bạn nhé thì công dụng của ở bên uh, bao cao su lông này á thì à, nó sẽ giúp cho các bạn là kéo dài được thời gian quan hệ nè thì à, những cái bệnh nam nào á mà à, mình bị yếu sinh lý hay là bị xuất tinh nhanh mau ra thì các bạn nên lựa chọn cái dòng sản phẩm bao cao su lân phúc này sẽ rất là tốt và đảm bảo an toàn sức khỏe cho các bạn nha các bạn đây các bạn xem kỹ với mình nha Bergosolomsus này thì nó có cái độ co giãn à, và cái độ đàn hồi rất là tốt nó đồng thời nó còn ân khích và tạo à, cho các bạn cái à, sự cảm giác thoải mái cho mọi cái kích cọ của dương vật thì à, những bạn nào mà muốn quan tâm hoặc là muốn mua hàng của à, ở bên cái dòng sản phẩm của bao cao sô này sẽ giảm giá ưu đãi cho các bạn đó là 40 đến 50 phần trăm với giá rất là ưu đãi luôn nha à, các bạn muốn đặt hàng á thì um, các bạn cứ uh, click vào phía dưới à, ở bên phần mô tả thì các bạn đặt hàng à, bên em sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn ạ à. à, các bạn đừng quên là hãy đăng ký kênh video ờ, để ờ, xem ờ, đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan các bạn nhé cảm ơn các bạn đã quan tâm và chú ý lắng nghe xin chào tất cả các bạn nha hẹn gặp lại các bạn vào những video